chính dấu hiệu cho thấy bạn không bao giờ giàu có giàu có không phải là một đặc quyền của người may mắn nó là một chuỗi những hành động từ kiếm tiền tiết kiệm cho tới đầu tư và mơ ước ai cũng có cơ hội được giàu có đó là câu nói phổ biến mà những người giàu thường nói thế nhưng liệu điều này có phải là sự thật khi sinh ra ai cũng là mình không tay trắng chỉ khác nhau là điều kiện của cha mẹ cho bạn nhưng đó không là tất cả nếu bạn không biết giữ thì tiền của cha mẹ cho cũng sẽ không còn mãi vậy so tất cả về cùng một mức thì làm sao để người giàu tiếp tục giàu người nghèo sẽ giàu, cùng tìm hiểu những dấu hiệu dưới đây cho thấy bạn không bao giờ giàu có. Một, nghĩ quá nhiều đến chuyện tiết kiệm nhưng kiếm chẳng được bao nhiêu tiền. Tiết kiệm là điều quan trọng để gây dựng nên sự giàu có, thế nhưng nếu kiếm không nhiều thì tiết kiệm để làm gì? Tiết kiệm sẽ thật sự hiệu quả với những người kiếm đủ mà thôi. Mặc dù vậy, không cần loại bỏ những thói quen hay kế hoạch tiết kiệm. Nhưng, nếu muốn giàu lên, đừng lo tiêu hết tiền mà hãy lo kiếm thêm nhiều tiền hơn. Có một số chuyên gia lại cho rằng, không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu, nó quan trọng là bạn giữ được bao nhiêu. Thế nhưng, điều này không đồng nghĩa với việc kiếm được quá ít, ít tới nỗi chẳng đủ sống. Để có tiền tiết kiệm, bạn phải kiếm được nó trước đã. Những triệu phú có xu hướng tạo ra nhiều nguồn thu nhập khác nhau và khi có số tiền thu nhập lớn, họ bắt đầu kế hoạch tiết kiệm. Ai không chịu đầu tư? Một cách hiệu quả nhất để kiếm tiền chính là đầu tư, càng đầu tư nhiều và dám đương đầu với rủi ro bạn sẽ càng trúng lớn. Theo thống kê của New York Times, các triệu phú đầu tư 20% tổng thu nhập năm của mình và con số này lớn dần lên theo số thu nhập của họ. Tất nhiên, đầu tư là một quá trình phức tạp, nó đòi hỏi nhiều yếu tố khác nhau và đôi khi là cả may mắn. Thế nhưng thực hiện những khoản đầu tư đơn giản như ngoại tệ hoặc vàng chẳng có gì phức tạp cả. 3. Bạn có khoảng thời gian nhận tiền cố định hàng tháng. Người bình thường chọn cách trả lương theo tháng hoặc theo số giờ họ làm việc trong khi người giàu chọn cách họ có tiền theo kết quả, công sức bỏ ra. Ai cũng biết những người tự kinh doanh hay tự làm việc là những người có cơ hội giàu có cao hơn. Liệu bạn nghĩ công việc 8 giờ mỗi ngày của mình làm đến bao lâu mới có đủ tiền mua nhà? Hãy nhìn những triệu phú hay người giàu có, họ chẳng bao giờ quan tâm tới ngày đầu tháng hay cuối tháng để nhận lương, họ tự làm việc cho chính mình và họ nhận lương khi nào họ muốn có khoản thu nhập cố định là con đường chậm nhất để tới với sự giàu có, mặc dù nó an toàn nhất. Thay vào đó, nếu chưa sẵn sàng làm riêng, hãy tạo cho mình nhiều nguồn thu khác nhau để thoải mái hơn trong thu nhập. 4. Bạn mua những thứ mình không thể mua được. Thực tế là mua những thứ không nên mua, vì nếu đã mua rồi thì đâu còn khái niệm gì là không thể mua được, đúng không nào? Dừng ngay thói quen chi tiêu theo cảm tính tại, cho dù bạn có mới được tăng lương và nó làm bạn thỏa mãn thế nào. Hãy tưởng tượng bạn vừa nhận lương và tập tức dùng toàn bộ số tiền sắm một chiếc đồng hồ xịn, vài ngày tới bạn sẽ sống ra sao? Những cơ hội đầu tư nếu tới bạn sẽ đối phó nó như thế nào? Triệu phú tự thân Grant Cardone từng nói rằng, tôi không mua đồng hồ đắt tiền hay xe hơi xịn cho tới khi khoản đầu tư của tôi lớn hơn gấp vài lần. Và kể cả khi trở thành triệu phú, tôi vẫn đi một chiếc xe bình thường. Người ta biết tới bạn vì những thứ bạn làm chứ không phải số hàng xa xỉ mà bạn sở hữu, 5. Bạn phải vay tiền và dùng thẻ ghi nợ hàng tháng. Nếu bạn gặp phải tình trạng quẹt thẻ thanh toán hàng tháng cho những khoản chi tiêu bình thường hoặc tệ hại hơn là phải đi vay tiền để duy trì cuộc sống, đó là dấu hiệu cho thấy thu nhập của bạn không đủ để bạn sống. Làm giàu sẽ không phải là thứ tới với bạn lúc này. Thẻ tín dụng là khoản tiền đi vay, đừng nghĩ nó là của bạn nên hãy cân nhắc xem bạn sẽ dùng nó vào mục đích gì. Còn nếu bạn phải trông cậy vào nó để duy trì cuộc sống, có lẽ đã đến lúc bạn kiếm thêm thu nhập. 6. Bạn lo lắng về tiền bạc mọi lúc mọi nơi. Tất nhiên, tiền mà, ai chẳng lo. Thế nhưng lúc nào cũng nghĩ tới tiền bạc hay mất ăn mất ngủ vì tiền, có lẽ bạn nên xem xét kỹ khả năng tài chính của bản thân. Bạn thiếu tiền làm việc gì đó. Đừng nghĩ nữa, nó chẳng đi tới đâu cả, hãy bắt tay vào để kiếm thêm tiền hoặc thay đổi chi tiêu cố định để cắt giảm chi phí. Bạn cứ ngồi đó nghĩ cả tháng vấn đề cũng không tự giải quyết được đâu. 7. Bạn không có mục tiêu tiền bạc tiền không tự xuất hiện bạn phải làm việc để có được nó nếu như bạn muốn xây dựng sự giàu có bạn phải có mục tiêu rõ ràng cũng như những kế hoạch tài chính cụ thể để đạt được mục tiêu kia người giàu không chọn để giàu họ tập trung khả năng cùng nỗ lực của bản thân để giàu có lý do mà người ta không có được thứ họ cần đó là vì họ không biết mình đang muốn gì bạn đang muốn gì liệu nó có phải giàu có không hay là một thứ khác 8. Bạn tiêu trước và tiết kiệm những gì còn lại ai cũng giống nhau, họ nhận lương và sử dụng tiền cho các công việc khác nhau rồi mới tiết kiệm. Thế nhưng, sao không làm ngược lại? Hãy trích 10% thu nhập của mình cho việc tiết kiệm và rồi sau đó hãy tiêu những gì cần thiết. Không những bạn tiết kiệm được nhiều hơn, bạn còn biết cân đối khoản tiền còn lại của mình cho những công việc khác nhau. 9. Bạn không tin rằng mình có thể giàu. Người bình thường tin rằng giàu có chỉ là thứ dành cho người may mắn. Thế nhưng, thực tế rằng người giàu tạo ra giá trị cho những người khác, chính vì thế họ mới giàu có. Nên trong lần tới, đừng hỏi bản thân là sao mãi không giàu, hãy suy nghĩ lớn hơn, đặt mục tiêu lớn hơn vì ai cũng có thể giàu có. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại ở bài chia sẻ sau.